cảnh báo các nhà đầu tư đó là VN Index có thể bùng nổ theo đà vào ngày mai. À, xin chào quý vị các bạn, xin tự giới thiệu tôi là Quang Dũng, chuyên gia tham vấn đào tạo trong lĩnh vực đầu tư chứng khoán. Việc để nhận biết thị trường à, khi nào tạo đáy cũng như là biết khi nào thị trường kết thúc chu kỳ, đây là một phần rất là quan trọng để một nhà đầu tư có thể mới bắt đầu vẫn có thể kiếm được tiền, thậm chí là có lợi nhuận cao trong lĩnh vực đầu tư chứng khoán vậy làm thế nào để chúng ta biết là khi nào thị trường tạo đỉnh cũng như là làm thế nào để chúng ta biết là thời điểm nào thị, thị trường có thể tạo đáy đây là một trong những kỹ thuật mà trong một cái chương trình chúng ta gọi là VSA có thể giúp chúng ta biết được uh, cách để chúng ta nhận định được thị trường tạo đáy các nhà đầu tư lớn như là Mark Mini, William O'Neill, Lee Moore, Soros, David Zen và rất nhiều nhà đầu tư khác à, bởi vì họ đã nắm được cái bí mật này nên việc mà họ có thể đầu tư chứng khoán một cách thành công trên thị trường chứng khoán hoặc là bạn thấy rằng là họ đầu tư một cách nhàn rất là nhàn bởi vì đầu tư chứng khoán chúng ta cần phải nắm rõ được cái chu kỳ nắm rõ được gì ạ à? thời điểm nào là chúng ta biết bắt đầu lên lên con tàu và thời điểm nào chúng ta cần phải rút khỏi con tàu bởi vì nếu chúng ta không nắm rõ được điều này thì về cơ bản đầu tư chứng khoán là một lĩnh vực rất là khó khăn với tất cả nhà đầu tư chúng ta quan trọng hãy nắm rõ chu kỳ thị trường trước khi chúng ta nắm rõ về phần hôm nay thì chúng ta điểm điểm tin xem là thị trường hôm nay người ta có thông tin gì và có rất nhiều thông tin đang diễn ra ở đây và chúng ta nên quan sát những thông tin gì và kìa cảm nhận những thông tin đó như thế nào trước khi chúng ta bắt đầu chương trình của ngày hôm nay xin chào các bạn để, để chương trình bắt đầu thì chúng ta sẽ đợi một số các thông tin để các bạn có thể nhìn rõ ở đây ạ ở đây là một cái thông tin về cái lợi nhuận của ngân hàng có lẽ bạn đang nhìn thấy lợi nhuận ngân hàng à, xin chào Trần Tài xin chào Dương Mệnh Hùng à, xin chào Phạm Thanh xin chào Nguyễn Cường xin chào Hồng Vân xin chào Ngô Quyền và rất nhiều anh chị em đang có mặt ở đây ạ à, xin chào Nguyễn Mẫn Nguyễn Thế Tiến xin chào Nguyễn Linh Gia Phạm xin chào Phạm Sơn Bùi Thái Nguyễn Toàn và rất nhiều anh chị em đang có mặt trong cái chương trình ngày hôm nay ờ, chúng ta sẽ thấy rằng là để chúng ta hiểu rõ về thị trường cách vận động thị trường có lẽ là Dũng phải phân tích thật chi tiết của cái phiên hôm nay cũng như đợt này bởi vì sẽ có một số bạn nếu các bạn theo dõi một cách gì ạ à, một cách uh, tức là xem mà nó chưa đầy đủ thì không biết nó sẽ như thế nào khi chúng ta tham gia thị trường Ok xin cảm ơn bạn uh, Trần Tài Thế thì bây giờ chúng ta sẽ xem rằng là nếu chúng ta trong trường hợp chúng ta có thể phát hiện ra được đáy thị trường hay là không phát hiện ra được trái đáy thị trường thì trước khi phần này bắt đầu mọi người có thể chia sẻ video đúng không ạ? Hãy chia sẻ video này cho nhiều uh, các bạn khác được biết cũng như là hãy cho Dũng một gì ạ à? uh, một like ở phần uh, bên uh, chat ạ hãy cho Dũng một like anh chị em có thể giúp cho Dũng xin một like trước khi chúng ta bắt đầu chương trình của ngày hôm nay Xin chào bạn Nguyễn Hoa bạn uh, Nguyễn Văn Phúc Trịnh uh, Vi Vân ạ à ok Tuấn Duy Nguyễn Văn Hào và rất nhiều các bạn đang có mặt trong chương trình hôm nay à, có lẽ chúng ta sẽ không cần uh, phải đợi lâu nữa chúng ta bắt đầu chương trình của ngày hôm nay đúng không ạ chúng ta sẽ bắt đầu chương trình ngay bây giờ à, tại vì trong buổi tối hôm nay Dũng còn một chương trình khác nên mong rằng là các bạn sẽ xem hết video này các bạn phải xem hết còn xem nó lửa vời chúng ta sẽ gì ạ không giải quyết được nhiều vấn đề đâu ạ thế đầu tiên chúng ta sẽ quan sát xem là bây giờ chúng ta nhìn nhá <clears throat> trước khi các bạn đọc kết quả kinh doanh ở đây thì chúng ta thấy là thực tế là ngân hàng hiện tại đang kết quả kinh doanh khá là tốt đây chúng ta gọi là tăng trưởng đấy thế thì khi mà chúng ta nhìn vào kết quả tăng trưởng như này các bạn nhìn đây kết quả tăng trưởng trong đó có Techcombank 21 phần trăm VPBank 69 phần trăm SHB 78 phần trăm rồi uh, ờ, Vipbank là 46 phần trăm Tiên Phong Bank 34 phần trăm Sacombank 36%, Sibank và uh, 59%, uh, Bắc Á và còn nhiều ngân hàng khác. Và với cái tốc độ tăng trưởng như này thì bao nhiêu bạn thấy đây là rất là tích cực comment số 1 ạ. Đầu tiên chúng ta nhìn vào con số ạ, tích cực ạ. Không cần biết chúng ta nhìn cứ nhìn con số là tích cực ạ. Để chúng ta sẽ comment số 1 ở đây. À, khi chúng ta nhìn con số này thì việc mà chúng ta để mua bắt đáy hoặc tham gia cổ phiếu trong phiên hôm nay thì chúng ta thấy điều gì diễn ra nhưng quan trọng ở đây có một cái bí mật chúng ta để ý một chút ạ bí bí mật ở đây chúng ta để ý một chút trong cái phần này tức là nếu các cổ phiếu mà tăng như thế này thì chúng ta cũng phải xem rằng là năm 2000 gì à, năm 2021 này này cái việc mà tăng vốn của cổ phiếu này là bao nhiêu vấn đề thứ hai là chúng ta quan xem quan sát xem là cái tốc độ tăng trưởng ROE ROE ROE là chúng ta sẽ nói được con số thật nhất của nó bởi vì thực tế là con số này là nó nó đã gì cả tăng vốn rồi nhiều cổ phiếu đã tăng vốn rất là mạnh rồi nên con số này nhìn về tốc độ tăng trưởng như chưa chắc là con số thật bởi vì chúng ta biết rằng là vốn hóa tăng đây nó chỉ mang tính chất là doanh thu và lợi nhuận thôi à, doanh thu và lợi nhuận thôi còn thực tế là tăng lợi nhuận trên một cổ phiếu thì chúng ta chưa biết được chúng ta phải xem lại thật kỹ nhá đây chúng ta đang ở đây người ta đang nói về doanh thu và lợi nhuận thôi đây là con số doanh thu lợi nhuận thôi người ta chưa nói đến gì ạ à. tăng trưởng đây là ROE ở rấu e thì có cổ phiếu như là cổ phiếu ờ, vipbank là 30 phần trăm vậy cổ phiếu này vipbank là 30 phần trăm thì liệu cổ phiếu này có lên hay không một tí nữa chúng ta sẽ phân tích sau đấy chúng ta nhìn vào xem những số này thì ở đây chúng ta có một cái nghịch lý đó là gì ạ tại sao lợi nhuận của các cổ phiếu 10 cổ phiếu rất là tốt như này mà phần lớn cổ phiếu vẫn ngân hàng đi xuống đấy chúng ta sẽ nhìn thấy các yếu tố cơ bản ấy, phần lớn cổ phiếu rất là tốt à, nhưng tại sao uh, nhiều cổ phiếu vẫn đang đi xuống nha yeah, lợi nhuận rất là tốt đấy thì được câu hỏi đầu tiên chúng ta sẽ xem là tại sao nó như vậy thế thì tí nữa chúng ta sẽ phân tích kỹ hơn về phần này à, đây là có một cái cổ phiếu ngân hàng 20 tháng 1 SHB Techcombank vẫn giảm giá trong khi đó cái thông tin này thì nó cũng ra Dũng nghĩ là cái thông tin này thì thường là nhiều nhà đầu tư cũng biết trước rồi đấy công bố thì công bố thôi thực ra nhiều nhà đầu tư biết trước rồi chứ không phải là bây công bố người ta mới nhìn thấy đâu và chúng ta sẽ phân tích cái chỉ số này sau này à, chúng ta sẽ xem một thông tin khác ở đây ạ là năm 2023 thì chính phủ chúng ta sẽ huy động một lượng là vốn như thế này tức là chúng ta sẽ bơm một khoảng tiền khoảng độ 26 tỷ USD để ra thị trường không biết là bơm hết không nhưng rõ ràng là chúng ta thấy là chính phủ đã có kế hoạch huy động vốn lớn có thể sẽ đến vào đầu tư công hoặc là vốn ODA cái này chúng ta sẽ có thể nhìn bắt đầu phân tích xem là cái này nó tác động như nào đến kinh tế vĩ mô à, tiếp theo chúng ta đang quan sát thêm xem là còn cái gì nữa ở đây tại vì bao giờ chúng ta à, xem có cái gì ạ khối ngoại mua dòng cái số này thì có lẽ buổi sáng chúng ta nhìn thấy rồi ạ và nhiều các thông tin khác ở đây ạ có nhiều thông tin lắm ạ chúng ta sẽ có thể xem và kiểm chứng thêm được cái kết quả gì đấy ạ chúng ta sẽ lấy một cái cổ phiếu chứng khoán đây chúng ta nhìn thấy cổ phiếu chứng khoán HSC lợi nhuận ba quý giảm 48 phần trăm vậy khi mà cổ phiếu mà có lợi nhuận đặc biệt là cổ phiếu chứng khoán mà lợi nhuận giảm như này thì liệu chúng ta thấy là cái khả năng mà cổ phiếu mà đợi để tạo tăng tăng trưởng đúng không tức là lợi nhuận đang đi xuống thì khi nào để tăng trưởng thì lợi nhuận nó phải có xuống tăng lên chứ không thể lợi nhuận có xuống giảm được nên đây là một cái cổ phiếu điển hình cho các cổ phiếu chứng khoán đang bị gì ạ lợi nhuận doanh thu bào mòn à, còn tiếp tục à, chúng ta sẽ xem có cái thông tin nào tích cực ở đây chúng ta có thể việt tốc thì chúng ta thấy là hôm nay thì nếu về thị trường anh chị em sẽ nhìn thấy là rõ ràng là đang bán mạnh hơn mua về ở đây về vôn thì chúng ta cũng thấy là số lượng bán mạnh mua và chúng ta thấy là tính về tiền thì chúng ta cũng thấy là tiền đang bán ra nhiều hơn mua đấy là chúng ta đang so sánh cái việc này à, chúng ta đang so sánh này và chúng ta cũng nhìn thấy là cái gì cái gì ở đây ạ đây là tỷ giá hiện tại là đang tăng rất mạnh tức là cái việc mà nới lỏng cái cái biên độ là, uh, ờ, của tỷ giá thì bây chúng ta thấy tỷ giá chúng ta hiện tại đang tăng khá là mạnh đây à, tỷ giá này nó cho chúng ta nói điều gì ạ chúng ta thấy là bản thân chính phủ chúng ta đang có có thể chính sách đó là gì ạ à? cho cái tỷ giá này nới lỏng đôi chút nữa và có thể sẽ bơm tiền ra ở cái liên ngân hàng tức là có thể chấp nhận lạm phát có thể cao hơn chút nữa và bằng cách là gì ạ tăng cái gì ạ tăng cái tỷ giá này lên cao đôi chút nữa đấy là uh, đây là cái mà chúng ta có thể nhìn thấy và nếu anh chị em nhìn cái lãi suất liên ngân hàng thì trong thời gian vừa qua thì cái lãi suất này giảm đáng kể cho chúng ta biết rằng là chính phủ chúng ta đang có kế hoạch bơm tiền thực tế là đang bơm tiền rồi ạ câu chuyện là như vậy đấy ạ chúng ta đang nhìn thấy tất cả câu chuyện như vậy vậy một ngày nếu các bạn uh, quan sát về thị trường các bạn có nhìn thấy có nhiều cái thông tin không ạ nhiều thông tin như là thông tin tích cực là các cổ phiếu ngân hàng có lợi nhuận cao đấy chúng ta nhìn thấy là nhìn VBank, Techcombank, uh, Tiên Phong Bank nhiều ngân hàng có lợi nhuận cao và nếu nhìn tỷ giá thì theo kinh tế vĩ mô mà tỷ giá tăng thì rõ ràng là đang rất là xấu đúng không tỷ giá đang rất tăng uh, ngân hàng hiện tại lên 25 uh, nghìn một cổ phiếu rồi à một uh, USD rồi đấy là xấu ạ cái thứ hai là nếu hôm nay chúng ta nhìn thấy là cái à, tự doanh thì hôm nay bán ra bán ra nhiều hơn mua và chúng ta thấy là nhiều các thông tin khác nhau nên nếu nhà đầu tư chúng ta phân tích đánh giá hoặc là để gì ạ à, biết rằng là cổ phiếu nó tốt hay nó xấu hoặc là để đưa ra quyết định thì rõ ràng là phần lớn chúng ta bảo đưa ra quyết định thực sự là chúng ta sẽ thấy là rất khó khăn nếu nếu mà chúng ta cứ đọc quá nhiều cái thông tin mà chúng ta không biết thông tin nào có thể kiểm chứng thông tin nào có thể là à, đúng có thể sai và điều này khiến cho chúng ta gì ạ mất niềm tin vào thị trường bởi vì thông tin nó đang bị hỗn loạn thực tế thì trong cái giai đoạn à, thị trường xấu này thì có rất nhiều thông tin tốt rất nhiều thông tin xấu nó được cập nhật thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng mỗi một lần thì thị trường nó tốt thì người ta bảo là thông tin tốt người ta sẽ tập trung vào tốt nhưng còn mỗi thị trường xấu thì người ta sẽ tập trung vào thông tin xấu và chính vì vậy thì cái việc mà thị trường trong thời gian vừa rồi nó giảm liên tục và chúng ta nhìn thấy là mọi người sẽ đi tìm các thông tin xấu để chứng minh cho thị trường nó đang xấu vậy bao nhiêu bạn thấy rằng là nếu các bạn nhìn thấy điều này các bạn phản ứng như sao ạ các bạn phản ứng theo tốt hay xấu ạ vậy điều gì diễn ra nếu chúng ta cứ tiếp tục đọc thông tin mà nhận những cái thông tin như vậy chúng ta gọi là nhận rác vào đầu và chúng ta không biết chất lọc các thông tin nào cho nó phù hợp thế thì với cái chiến lược đầu tư chúng ta gọi là tạo đáy thì phần lớn ở thị trường tạo đáy thì chúng ta thấy là các thông tin chúng ta không thể kiểm chứng được bởi vì những cái thông tin như vậy chúng ta có quá nhiều thông tin nhưng khi mà thị trường tạo đáy thì thường phần lớn các thông tin nó mang tính tiêu cực bạn nhá phần lớn các thông tin nó mang tính tiêu cực kinh tế vĩ mô rất là xấu dòng tiền nước ngoài có thể ở rút ra tự doanh có thể bán ra mọi thứ có thể bán ra và tất cả những điều nó rất là xấu không có điều gì mà tốt khi mà thị trường tạo đáy nên chính vì vậy thì điều mà chúng ta nhìn thấy ở đây đó là gì ạ nếu chúng ta chỉ dựa vào các thông tin để biết rằng thị trường tạo đáy hay không thì chúng ta không thể biết được bởi vì đây chính là một trong những cái định, cái định lý đây là cái nguyên lý mà chúng ta biết rằng là chưa bao giờ thị trường tạo đáy nó lại có thông tin tốt nên chính vì vậy chúng ta cũng đừng có nghe cái thông tin tốt làm gì để cho nó gì ạ à, nó phức tạp ra bởi vì chúng ta biết rằng là thị trường tạo đáy chưa bao giờ nó có thông tin tốt nên việc mà chúng ta cần phải nắm rõ xem là dòng tiền nó đang tham gia vào hay không trước khi chúng ta có thể đầu tư hoặc là chúng ta có thể kiểm nghiệm xem cổ phiếu nào chúng ta cần tham gia thời gian vừa qua thì Dũng nói rất nhiều về bùng nổ theo đà bao anh chị em đã từng nghe hoặc từng biết một cái cụm từ là bùng nổ theo đà comment số 1 ạ à? Nếu anh chị em biết cái cụm từ này comment số 1 anh chị em nào chưa biết thì comment số 2 để chúng ta sẽ bắt đầu phân tích cái điều này trong cái phiên hôm nay ạ à. Ờ, ở đây thì có bạn à, Quốc Cường mình đầu tư chứng khoán được một năm thua lỗ vì mình đầu tư theo cảm tính không hề có kiến thức gì về chứng khoán nay mình muốn bắt đầu lại từ đầu muốn đầu tư kiến thức về chứng khoán thì nên bắt đầu từ đâu à, xin cảm ơn bạn à, cường à, thứ ra thì à, trước khi trả lời của bạn cường này quốc cường thì đầu tiên bạn phải tìm ra cho mình một phương pháp phù hợp với chính mình chẳng hạn nếu bạn rất nhiều tiền rồi nha bạn rất nhiều tiền rồi thì thời điểm này bạn có thể đầu tư nha thời điểm này bạn có thể đầu tư giá trị giá trị tức là giá trị là nào? bạn có thể mua các cổ phiếu ngân hàng nha nếu bạn rất nhiều tiền bạn có thể mua cổ phiếu ngân hàng và đợi đến khoảng thì à, đợi khoảng có lẽ là khoảng đầu năm 2024 đến giữa 2024 là chúng ta có thể có kết quả à, tuy nhiên thì không phải cổ phiếu ngân hàng nào cũng có kết quả như vậy nên chính vì vậy thì việc mà sử dụng phương pháp đầu tư giá trị thì chúng ta cũng cần phải tìm hiểu rất là sâu nghiên cứu rất là sâu đặc biệt là thậm chí là theo dõi rất là sát à, những chính sách kinh tế vĩ mô của ngân hàng nhà nước thì đấy là cái mà bạn cần phải hiểu rõ được nhưng về cơ bản đầu tư giá trị là một cái khoản đầu tư thường thì ở Việt Nam nó sẽ dành cho các nhóm cổ phiếu liên quan đến tài chính trong đó có chứng khoán trong đó có ngân hàng thì cái khoản đầu tư này Dũng thấy rằng là từ trước đến nay sau mỗi một chu kỳ thị trường tạo đáy thì phần lớn các cổ phiếu như là chứng khoán ngân hàng nó đều có sự hồi phục rất là mạnh tuy nhiên nếu bạn muốn nắm rõ được cái đầu tư giá trị ấy, mà khi nào tạo đáy thì cái việc mà chúng ta cần thêm một cái kiến thức cơ bản quan trọng đó là VA để biết là chúng ta định giá được cái cổ phiếu ở điểm thấp nhất còn trong trường hợp bạn cứ mua trung bình giá xuống thì lúc đó có thể là chúng ta sẽ mất rất nhiều lợi nhuận bởi vì ở ờ, cổ phiếu thì để biết được đáy nếu dựa vào đầu tư giá trị thì chúng ta không biết được đâu ạ và có thêm cái phương pháp phân tích kỹ thuật cộng với việc mà chúng ta hiểu rõ cổ phiếu thì đầu tư giá trị đấy mới là gọi là an toàn còn cái phương pháp mà chúng ta có thể đầu tư thành công nhất thì các bạn có thể sử dụng đó là phương pháp đầu tư trong tăng trưởng kết hợp đó là tăng trưởng nó gồm phân tích cơ bản và kỹ thuật thì đấy là cái cách mà chúng ta sẽ có thể giúp cho chúng ta kiếm được lợi nhuận có thể hai ba thậm chí là 500 phần trăm một năm giống như năm 2020 21 hoặc là năm 2017 18 hoặc là 2009 2015 thậm chí là chúng ta thấy là 2009 2006 07 và tất cả cái điều này nếu các bạn hiểu rõ rằng là việc mà chúng ta đầu tư theo xu hướng đầu tư theo chu kỳ thị trường thì chúng ta có thể nhân đôi nhân ba thậm chí là nhân năm tài khoản không có vấn đề gì hết quan trọng là bạn cần phải biết đầu tư theo xu hướng đầu tư theo chu kỳ thị trường Dũng muốn nhất nhấn mạnh các bạn cái điều này bởi vì rất nhiều nhiều nhà đầu tư bị mất hết vốn bị mất hết tài sản sau khi thị trường điều chỉnh trong kết thúc chu kỳ các bạn lại mua vào và các bạn bị mất toàn bộ vốn tài sản của bạn Dũng nhắc điều này để trước khi Dũng nói về vùng bùng nổ theo đà các bạn đồng ý không ạ tại vì cái điều này tại sao lại phần phải nói điều này bởi vì chúng ta cần phải nắm rõ được cái bùng nổ theo đà cần phải nắm rõ được cái thời điểm ở thị trường đảo chiều và cần phải nắm rõ được cái điều mà chúng ta hiểu rõ cái chu kỳ xu hướng của nó à, cái điều này Dũng đã nói đi nói lại rồi có thể một số bạn sẽ thấy rằng là nghe lợi nhuận tăng nhiều tăng lớn và chúng ta cảm giác như là mình đang có cái gì đó như là chúng ta gọi là đa cấp hay là bốc đồng hay là uh, tại sao lại kiếm được nhiều tiền như vậy hay là cái điều đó có phải là nó khó khăn với chúng ta hay không điều này nó không có gì khó khăn với chúng ta cả nó thực sự đơn giản với những nhà đầu tư hiểu rõ về bùng nổ theo đà nha hiểu rõ về chu kỳ thượng đỉnh chu kỳ đáy thế thì trước khi cái phần này Dũng muốn nói anh chị em là có phải bao nhiêu bạn đã biết rằng là ở cái vùng này là cái vùng mà Dũng đã có chia sẻ với chúng ta đó là thời điểm này thị trường đã kết thúc chu kỳ chu kỳ lớn là thị trường bắt đầu kết thúc ở đây và chu kỳ nhỏ là chu kỳ của penny thị trường kết thúc ở đây và Dũng đã có một cái video rất là quan trọng đây là yêu cầu các bạn bán ra hết nếu các bạn biết điều này nhá biết cái điều này nếu anh chị em nắm rõ điều này có thể comment cho Dũng số 1000 nữa Dũng đã có chia sẻ các bạn là thị trường đã kết thúc chu kỳ rồi ạ à tại sao chúng ta cần phải ôn lại cái điều này để tại vì trước khi đạt đỉnh chúng ta phải ôn lại cái việc à, tạo đáy nếu có thị trường tạo đáy thì các bạn phải ôn lại tạo đỉnh trước để các bạn nắm rõ là bao nhiêu bạn biết rằng là cái thời điểm này Dũng đã làm một video rất quan trọng ở chính cái ngày này luôn ạ ngày này luôn đó là thị trường sẽ tạo đỉnh ở đây và nếu bạn không bán ra thì bạn có thể trả giá rất đắt khi mà thị trường sẽ giảm mạnh và cũng có và chúng ta thấy rằng là nếu điều gì diễn ra đây là một cái video Dũng cũng làm ở trong cái thời điểm thị trường tạo đáy các bạn nhá bạn có thể theo dõi video này trên kênh của Duy tại vì video này là vẫn giữ ở trên kênh đấy các bạn nhá video này vẫn giữ ở trên kênh nên các bạn thấy rằng là Dũng cũng làm một video đó là thời điểm các bạn mua ở đây đây là cái thời điểm chúng ta gọi là mua ở trong cái nhịp hồi khi mà thị trường bước vào bùng nổ theo đà đây là cái nhịp và các bạn biết nếu các bạn mua ở đây và các bạn đợi cho một chu kỳ dài như này sau đó kết thúc ở giai đoạn này Dũng khuyến nghị các bạn bán hết ra những cổ cổ phiếu blue chip thoát ra thị trường và dành 2 đến 3 gì ạ à, 10% lợi nhuận để sử dụng và đầu tư kết thúc chu kỳ ở đây bằng những cổ phiếu đầu cơ thì đây chính là lúc mà chúng ta cần phải thoát hết nhưng nhiều nhà đầu tư thì thấy cái cổ phiếu nó rẻ chúng lại mua vào và chúng ta bị lỗ rất là nặng ở đây chúng ta lại quay trở lại những chu kỳ trước tại vì những cái điều này đã có video rồi chu kỳ trước là chu kỳ năm 2008 tại thời điểm trước khi thị trường kết thúc chu kỳ lớn cũng làm một cái video vào đính chúng điểm này và cũng khuyến nghị nhà đầu tư chúng ta cần phải thoát hết ra phải dừng giao dịch ngay không chúng ta phải trả giá rất đắt và nhiều nhà đầu tư lại thấy rằng là đây là lúc mà cần phải mua vào và đã có rất nhiều đầu tư lại tiếp tục bị thua lỗ và nếu các bạn mua ở trong chu kỳ giảm này thì không bao giờ thành công được và nếu chúng ta lại tiếp tục đầu tư trong một chu kỳ tăng này thì điều gì diễn ra các bạn sẽ có thể kiếm được lợi nhuận hai ba trăm thậm chí là hàng trăm rất nhiều trăm tài khoản nếu các bạn đầu tư theo chu kỳ tăng cái điều này nó sẽ diễn ra nhiều chu kỳ khác nếu bạn nào đã học hoặc là đã theo dõi kênh của DVD đây là những chu kỳ kết thúc và sau đó chúng ta thấy là đã xảy ra thường xuyên thường xuyên lặp đi lặp lại qua nhiều năm qua nhiều gì ạ à, chu kỳ khác nhau vậy câu hỏi đầu tiên ở đây là bao nhiêu bạn thấy được là việc chúng ta nắm rõ được chu kỳ thị trường chúng ta sẽ có thể tạo ra một khoản lợi nhuận rất là cao đúng không lợi nhuận rất là cao khi mà chúng ta tham gia vào thị trường còn nếu chúng ta không nắm rõ được chu kỳ thì việc mà chúng ta bị thua lỗ hôm qua khảo sát cho cái nhóm ở VN thì trên đây là khảo sát mà trên tờ báo VN họ chia sẻ thì một lượng 41% các nhà đầu tư lỗ 50%. 41% các bạn ạ. Và sau khi khảo sát tất cả số người tham gia thì chỉ có duy nhất 1% duy nhất 1% các nhà đầu tư có lãi thôi. Vậy câu nói là 95% các nhà đầu tư chứng khoán bị lỗ trên thị trường có đúng không cả nhà ơi? 95% các nhà đầu tư chứng khoán bị thua lỗ trên thị trường chứng khoán. Vậy câu chuyện này là câu chuyện có phải đúng không ạ? Chúng ta đây là câu nói, ở à, đây là cái chia sẻ một cách gì ạ? Khách quan của VN Direct. Nhưng tại sao cách đây từ tháng 4, thời điểm tháng 4, nếu chúng ta hỏi phần lớn các nhà đầu tư thì chúng ta thấy rằng là 95% các nhà đầu tư thành công trên thị trường chứng khoán có những nhà đầu tư kiếm được 200% có 500% lợi nhuận và thậm chí là có rất nhiều nhà đầu tư kiếm được hàng nghìn phần trăm lợi nhuận họ cảm giác là tài sản của mình nhân đôi nhân ba vậy bây giờ họ đang ở đâu họ đang đi đâu họ đang làm gì họ đang gì ạ à, phản ứng ra sao với thị trường đang đi xuống như thế này Dũng làm video này để chúng ta nhắc lại cái vấn đề đây là thiếu hiểu biết về thị trường nó dẫn đến chúng ta bị thua lỗ vậy đâu là nguyên nhân chúng ta không nắm rõ được chu kỳ bây chúng ta sẽ phân tích về thị trường ở đây ạ à. bao nhiêu bạn nếu quá trình mà phân tích thị trường Dũng Răng có hai kịch bản đây kịch bản thứ nhất là chúng ta sẽ thấy là thị trường sẽ test lại cái đáy này test cái đáy là một nghìn khoảng một nghìn này trước khi tăng tiếp ạ à. đây là cái đáy mà Dũng đã đã gì ạ à, chia sẻ cho chúng ta nếu các bạn đã từng phân tích và đã nghe cái đáy này có thể comment đây là đáy thứ hai comment số 2 nếu đây là cái đây là kịch bản và Dũng đã có thể chia sẻ các bạn Dũng có chia sẻ các bạn kịch bản này là có thể là kịch bản chính trong thời gian tới tức là kịch bản thị trường có thể rũ bỏ về cái đáy này đáy thứ hai trước khi tăng mạnh đấy các bạn nha nếu các bạn nhìn đã từng nghe và chia sẻ cái đáy này thì trước khi chia sẻ cái đáy này thì Dũng phân tích cho bạn một cái kịch bản mà Dũng đã gì ạ thay đổi trong khoảng thời gian ngắn đây là một cái kịch bản cổ phiếu đó là cổ phiếu HPG để cho các bạn thấy rằng là đây là cổ phiếu HPG tại thời điểm này đây là thời điểm khi mà phân tích cổ phiếu này trong cái giai đoạn này đây là giai đoạn này bao nhiêu bạn đã thấy rằng là Dũng có đưa ra một kịch bản có thể xảy ra cổ phiếu này có thể bị gãy kênh tích lũy ạ có thể bị gãy gãy kênh tích lũy nhưng tuy nhiên sau quá trình tích lũy thì đây là kịch bản nhưng sau khoảng 3 4 phiên thì Dũng thấy là cái việc mà cổ phiếu này đang có xu hướng siết chặt xu hướng siết chặt và có một cái chia sẻ trực tiếp khuyến nghị nhà đầu tư hoặc là tham vấn cho nhà đầu tư là sau khi tạo nền cổ phiếu được siết chặt với khối lượng biên độ nhỏ thì đây là thời điểm chúng ta cần phải tham gia thị trường bao nhiêu bạn biết cái điều này comment cho Dũng được không ạ comment đây là HPG ở ờ, thời điểm này Dũng nhớ là 25 giá khoảng 25 bên nó chia rồi ạ thì các bạn có thể comment 25 được không ạ Tại vì thời điểm này lúc đấy giá cổ phiếu là 25 nếu bạn nhớ điều này tại sao cần phải nói điều này bởi vì cái kịch bản mà có thể xảy ra khi cổ phiếu này quá nhiều nhà đầu tư họ đeo bám thì có thể bị rũ bỏ trước khi lên rũ bỏ trước khi lên nhưng vì cái cổ phiếu này nó đã gì ạ à, được thu gom và cái lượng nhà đầu tư không bán ra ở cổ phiếu này nên bắt đầu nó có nhịp mua đầu tiên chúng ta lại quay trở lại thị trường của ngày hôm nay việc thị trường của ngày hôm nay sau khi chúng ta thấy là thị trường bắt đầu hồi phục có những nhịp yếu dần và thậm chí có những đợt rũ bỏ rất là mạnh ở đây kéo lên không vượt đỉnh khối lượng thấp thì chúng tôi có một cái đưa ra những kịch bản có thể thị trường thiếu cầu khi thị trường thiếu cầu thì điều gì diễn ra thì nó có thể có kịch bản diễn ra ở đây vậy thiếu cầu thiếu cầu là không có nhu cầu hoặc là thiếu cầu tức là cũng không ai bán ra đúng không ạ một là không có nhu cầu vào hai là không ai bán ra vậy phiên hôm nay theo các bạn đầu phiên cổ phiếu này giảm rất là mạnh à, vn index giảm rất là mạnh vậy giảm mạnh có ai bán ra không nếu đầu phiên giảm mạnh giảm rất là mạnh chúng ta thấy là vn index giảm đến gần 10 điểm gì đó mà giảm lại không ai bán ra khi giảm mà không ai bán ra và cuối phiên kéo lên cuối phiên kéo lên nhá thì các bạn gọi là gì ạ tức là khi mà nó giảm rất là mạnh đầu phiên không ai bán ra và cuối phiên kéo lên thì chúng ta gọi là gì một quá trình phiên này và phiên này là phiên thiếu cầu cái việc thiếu cầu chúng ta cũng không biết là thiếu cầu mua vào nhưng cung thì chúng ta cũng đang bán ra nhưng cung cũng không bán ra lớn nên nếu trong trường hợp này nó chỉ có một lượng cung bán ra lớn là nó về đáy thôi ạ à. nó về đáy thôi ạ à. nhưng khi mà cái việc nó bán ra mạnh mà rõ ràng ra gì ạ à, bán ra một lực một cái biên độ cũng không phải là nhỏ mà lại không ai bán ra thì chúng ta gọi là thiếu cái nguồn cung thì đã không ai bán nữa thì chúng ta gọi là cạn cung hay chúng gọi là test hay một số bạn học VSA thì chúng gọi là tín hiệu SOS3 các bạn hiểu rõ không ạ tức là nó đã rũ nhưng nếu nó rũ cái điều này thì chúng ta biết rằng là đây là điều kiện cần điều kiện cần thôi ạ điều kiện cần bình thường thì một cổ phiếu nó cần phải có điều kiện cần trước ạ nó có hai cái điều kiện thực tế nó có ba điều kiện điều kiện thứ nhất là nó phải gì ạ nó phải tạo ra nhịp tạo đáy trước chúng ta gọi là phiên thứ nhất phiên thứ hai phiên thứ ba phiên thứ tư phiên thứ năm phiên thứ sáu và phiên thứ bảy vậy chúng ta thấy là biết 7 phiên thị trường không bị gãy xuống cái vùng đáy của nó vậy 7 phiên thị trường không gãy vùng đáy của nó và hôm nay chúng ta thấy là có một lượng cung rất là cạn kiệt cách đây một hai phiên với lượng cung cạn kiệt này thì chúng ta thấy là hôm qua báo chí họ nói cái gì các bạn ơi các bạn thử xem là báo chí họ nói cái điều gì ạ họ nói thị trường tích cực hay là tiêu cực ạ à? họ nói điều thị trường tích cực hay tiêu cực ạ à? hôm qua thanh khoản rất là thấp và sau đó thì Dũng thấy là báo chí họ đưa ra rất nhiều các thông tin tiêu cực về thị trường và thị trường hình như là thấp nhất từ trước đến nay hai năm rồi đúng không ạ các bạn có ai đọc thông tin này không ạ thế thì khi mà thị trường thanh khoản thấp nhất khoảng độ 2 năm từ trước đến nay thì dù là thị trường nó siết chặt như này các bạn này nếu những biến động siết chặt như thế này mà nó rũ xuống rũ xuống đến đây thứ hai này rũ xuống đến đây thứ hai thì việc hồi phục nó cũng mang tính chất tích cực các bạn nhớ nhá nếu những cái vùng tích lũy đi ngang này nó siết chặt trên cái biên độ gì à, biên độ hẹp thì dù nó rũ bỏ thì nó cũng đi lên tích cực à xin lỗi ạ dù đây dù nó rũ bỏ đây chúng ta đang tính kịch bản xấu đi nếu quá trình mà tôi tích lũy đi ngang này thì thường nó rũ bỏ nhá rũ bỏ đa phần rũ bỏ nó cũng mang tính tích tích cực nhưng chúng ta chỉ mua khi nào ạ thường rũ bỏ thì chúng ta chỉ mua khi nó vượt qua cái đỉnh này vượt qua cái điểm ngang này nhá chỉ mua khi nó vượt qua cái đỉnh ngang này đây là điều kiện quan trọng nhưng tuy nhiên chúng ta sẽ lấy một kịch bản số 2 và Dũng thấy là kịch bản số 2 này nha Dũng đang dự phóng cho các bạn nha đang dự phóng thôi còn kịch bản nó xảy ra hay không Dũng không dám chắc bạn có hiểu không bao nhiêu bạn thấy rõ điều này tại vì chúng ta cần phải gì ạ có kế hoạch trước Dũng phân tích này để các bạn có kế hoạch trước rồi ạ nếu bạn đồng ý comment Dũng số 3 đúng không nếu bạn đồng ý comment số 3 tại vì có nhiều bạn ngoài kia bạn này là bạn không xem video bạn xem một cách hời hợt sau đó thì gì ạ khi xem hời hợt thì khi mà mình chia sẻ dẫn đến họ đưa ra quyết định nó bị sai hoặc là họ có thể vào comment nó không đúng cái gì ạ Dũng chia sẻ đây thế vậy với bởi vì thế này cái phương pháp mà Dũng đầu tư nó giống là cái phương pháp của Wionel á tại vì phải nói đi các bạn mới nắm rõ được nói đi nói lại không thì sau này chúng ta lại không hiểu rõ và không hiểu rõ thì chúng ta sẽ gặp những cái rủi ro nhất định trong quá trình đầu tư đây Dũng lấy một ví dụ như này để các bạn thấy cái cách mà Wionel ông làm đây nhá Dũng ví dụ cho các bạn đây là một cái kịch bản để William Nell là tức là William Nell đó, thì ông chẳng hạn như này nếu chúng ta để ý vào cái vùng tích lũy này các bạn nhìn đúng không ạ đây là cái vùng tích lũy thì ông chỉ mua trong quá trình tích lũy đi lên ạ các bạn nhá đây là ông mua tích lũy lên này trong quá trình tích lũy như này nhịp này ông mua như đây chúng ta ông lại mua cái nhịp này chúng ta 5 tuần này 5 tuần nếu quá trình này mà nó biến động lòng lẻo thì kiểu gì nó cũng rũ và ông sẽ mua khi nó quay trở lại ở đây ông sẽ mua khi quay trở lại hoặc là quá trình này tích lũy ông lại mua tiếp nên nếu một cái cổ phiếu đi lên này thì bản thân ông Ngô Neo ông sẽ mua rất nhiều điểm mua điểm mua thứ nhất điểm mua số 2 điểm mua số 3 điểm mua số 4 và đến cái vùng này chúng ta gọi là ông có nói rằng là ông sẽ bán bởi vì trên cái vùng này nếu chúng ta để ý một chút thì cổ phiếu này nó đang có dấu hiệu phân phối người ta bán bởi vì nó sẽ tiếp tục chu kỳ với chiến lược này thì bản thân những nhà đầu tư tăng trưởng họ sẽ không bao mua ở đáy này họ không bao bắt đáy không bắt đáy không bắt đáy họ chỉ mua khi mà thị trường bước vào một chu kỳ tăng đây ví dụ cho các bạn một ví dụ thứ hai chẳng hạn bây giờ nếu chúng ta thấy là chúng ta mua ở trong cái vùng này thì cổ phiếu rất là rẻ nhưng tại sao họ không mua ở vùng này và họ bắt đầu mua chi bắt đầu bước vào xuống hướng tăng đây là cái điểm mua đầu tiên họ sẽ tiếp tục mua thứ hai họ mua thứ ba họ mua bắt đầu khi vượt đỉnh họ mua tiếp theo họ mua tiếp tục mua và lên đến đây bắt đầu những cổ phiếu phân phối liên tục như này họ bán ra bao nhiêu bạn biết điều này đã hiểu rõ điều này có thể comment cho dũng số 50 đúng không ạ nếu các bạn hiểu rõ điều này nắm rõ điều này bởi vì trước khi chúng ta phân tích chúng ta phải hiểu rõ được cái cách mà Dũng phân tích thị trường thay vì các bạn không hiểu các bạn thấy là các bạn mua trước hoặc các bạn tham gia dẫn đến các bạn bị thua bạn sẽ trách rằng là Dũng phím hàng cho các bạn cái này là các bạn phải hiểu không tránh tình trạng một số nhà đầu tư lại lướt sóng rồi thấy giá rẻ các bạn mua thì các bạn thấy là gặp rủi ro đấy ạ thế thì đầu tiên các bạn sẽ thấy là vậy đây nó có một cái gọi là bùng nổ theo đà vậy nếu các bạn mua ở đây thì trong trường hợp ngày mai đây là quá trình test nếu test này này quá trình test đây chúng ta là test không có khối lượng tức là không ai bán ra thì cái việc mà cổ phiếu thị trường tăng mạnh ở đây thì sao các bạn nếu thị trường tăng mạnh ở đây sao tức là nếu thị trường tăng mạnh ở đây thì sao ạ thì rõ ràng đây gọi là bùng nổ theo đà đây là bùng nổ theo đà cái thị trường là bùng nổ theo đà đây là những cái nhịp bùng nổ theo đà này nếu thị trường bắt đầu quay trở lại tăng bùng nổ theo đà và thường thì bắt đầu nó bước vào một chen tăng nếu mà thị trường bắt đầu quay trở lại xu hướng bùng nổ theo đà thì bắt đầu nó bước vào xu hướng tăng chúng ta sẽ không mua ở đây một số trường hợp nó rút bỏ nhưng chúng ta sẽ mua ở đây hoặc là mua ở đây chúng ta sẽ không mua ở những cái quá trình đi xuống nên phần lớn nhà đầu tư thì cứ thấy nó rẻ mua cứ thấy nó rẻ mua đây họ cứ thấy cổ phiếu giả mua mua như vậy thì chúng ta sẽ thấy là chúng ta bất bình thường bất bình thường mà chúng ta bị gì ạ à? cháy nhà rất nhanh bị mất hết tiền rất nhanh nhưng nếu chúng ta mua ở trong cái giai đoạn bước vào xu hướng tăng thì điều gì diễn ra nếu các bạn không mua được bùng nổ theo đà thì bạn sẽ có một điểm mua tiếp theo nha bạn nhá nếu bạn không mua được bùng nổ theo đà thì bạn sẽ có điểm mua tiếp theo ở vùng này nên cũng không có gì phải lo lắng nếu không mua được bùng theo đà vậy nếu ngày mai thị trường bùng nổ theo đà mà bạn thấy là buổi sáng mà nó bắt đầu nó có sự thuyết phục buổi sáng thường thì buổi sáng nó sẽ có quá trình tăng ngay và chúng ta sẽ đo đo lượng nếu khối lượng của nó có thể tăng uh, một cái lượng đáng kể so đây chúng ta đến những phiên cạn kiệt rồi những cái cổ phiếu ngân hàng có khả năng dẫn dắt trong thời gian tới nha cổ phiếu ngân hàng các bạn nhớ cổ phiếu ngân hàng có thể dẫn dắt trong thời gian tới à, Dũng sẽ cho các bạn chỉ số VN30 cũng tương tự như vậy đây là những quá trình kéo lên test lần thứ nhất khối lượng lớn lần thứ hai và hôm qua chúng ta thanh khoản thấp và hôm nay kéo rất là mạnh và ờ, giảm mạnh được cuối phiên kéo lên nhưng đây chúng ta gọi là những quá trình test nếu trong trường hợp bùng nổ theo đà diễn ra ngày mai nó vẫn có một kịch bản đi xuống nha vẫn có kịch bản đi xuống nhưng nếu đã đủ điều kiện test cung như này nha đủ điều kiện test cung khối lượng nhỏ như này thì xác suất bùng nổ theo đà ở những phiên này thành công rất cao các bạn nhé đây là các bạn lưu ý này cái này là cái quan trọng này nếu khối lượng ở đây nó lớn này khối lượng ở đây nó lớn nhá khối lượng là lợi đây là lớn hoặc là nếu khối lượng ở trên cái vụ trên cái chỉ số vn index này trên cái chỉ số ở vn 30 mà khối lượng này nó lớn thì bùng nổ này thường là thất bại thường là bạn mua ở những phiên bùng nổ này đa phần thất bại nhưng nếu khối lượng nó nhỏ nó cạn kiệt nó rút bỏ thì cái bùng nổ ở đây nó sẽ có độ an toàn rất là cao thế thì nếu chúng ta thấy rằng là nó đã có cái điều kiện cạn kiệt rồi thì đây là điều kiện an toàn điều kiện là điều kiện an toàn nhưng chỉ khi bùng nổ theo đà các bạn mua nếu các bạn mua trước thì có thể nó kéo lên đôi chút đấy, nó kéo lên một chút thôi chẳng hạn thế và hôm sau nó sẽ giảm mạnh vậy nếu phiên bùng nổ theo đà bạn có thể mua cổ phiếu giá trần cũng không sao cả bao nhiêu bạn hiểu rõ bạn có thể mua cổ phiếu giá trần cũng không sao cả nếu mà con thị trường xác nhận cái sự bứt phá đi lên mạnh mẽ còn trong trường hợp thị trường chưa bùng nổ theo đà bạn mua thì thường các bạn có thể bị thua lỗ bởi vì cổ phiếu có thể không đạt cái trần hoặc là cổ phiếu có thể quay trở lại cuối phiên thế đấy là cái chúng ta lưu ý Dũng sẽ phân tích thật nhanh các bạn tại vì ờ, Dũng đang có lớp ờ, học nên không ờ, chia sẻ các bạn được quá nhiều thời gian thời gian cũng là 36 phút rồi ạ thế thì ở đây các bạn nhìn này Dũng sẽ có cho các bạn nhìn thấy một vài cổ phiếu các bạn nên có thể tránh này những cổ phiếu như này thì chúng ta thấy là nó đang gì ạ cái cổ phiếu dạng này nhé bạn nhá cổ phiếu dạng này là nó đang vai đầu vai kênh đi xuống những cái hồi tức là nó giảm như này này nó giảm như này khi nó giảm mạnh trong quá trình gãy SMA 50 SMA 150 gãy nó hồi như này thì nó chỉ là hồi mang tính chất rằng là nó hồi nhanh nhưng thực tế nó sẽ không an toàn bởi vì cái vùng vùng trên này các bạn thấy là kháng cự rất là mạnh nếu bạn mua ở đây giá 77 thì bạn biết rằng là nó lên 82 84 này không còn nhiều dư địa nó không còn nhiều dư địa các bạn nhé nên nếu mà bạn mua những cổ phiếu gọi này là đầu tư giá trị thì nó thực sự là trước mắt chúng ta thấy là nó chưa bước vào chu kỳ tăng chúng ta sẽ nhìn vào vài các cổ phiếu ngân hàng chẳng hạn như thế cổ phiếu này thì nó giảm rất mạnh rồi nó cũng có dòng tiền lớn bắt đáy ở đây rồi nếu những cái cổ phiếu này nó tăng trần rồi, đây nó quay trở lại tăng trần thì các bạn thấy những cái điểm mua này khi nó vượt qua này rất an toàn Dạ, an toàn chúng ta có những cổ phiếu như ACB chúng ta sẽ không mua bởi vì cái dư địa của nó A, ACB ACB nếu dư địa của nó rất là gần đây thì chúng ta sẽ thấy là chúng ta sẽ không mua nữa hoặc là cổ phiếu Vietcombank mà nãy chúng ta nói thì rõ ràng Vietcombank đúng không mua thực tế chúng ta mua cổ phiếu Vietcombank hôm nay gì ạ? thì cái dư địa của nó kháng cự rất là gần kháng cự rất là gần thì các bạn có thể thấy được là nó không an toàn chúng ta nhưng một vài cổ phiếu như là Vipbank đây chẳng thế thì chúng ta đang thấy là bắt đầu nó tạo đáy này đáy thứ nhất đóng đáy thứ hai này nghĩa là kéo lên như vậy và đây chúng ta thấy là nó đã kéo lên rất nhiều lần đây thì cái việc mà nó bùng nổ chúng ta thấy là cổ phiếu này có thể nó hồi nó hồi đó ạ tuyệt đối không tham gia nhá tuyệt đối không tham gia đầu tư chung và dài hạn đây tại vì đây nó chỉ là hồi thôi xu hướng trung hạn dài hạn ngắn hạn và vẫn gì ạ đi xuống trung hạn ngắn hạn dài hạn nó đi xuống đây nó chỉ là những sóng hồi đó và các bạn có thể kiểm tra rất nhiều cổ phiếu khác như CTG xem ạ CTG thì nếu trong trường hợp CTG ok CTG ờ, những cái nhịp như này thì cũng có thể tham gia được một phần nào đó nhưng chúng ta biết rằng là nó đang vẫn là cái dữ liệu ở đây nó cũng không còn nhiều đấy thì, thì chúng ta có thể nhìn một loạt các cổ phiếu như là STB Thiên Phong Banh nhiều cổ phiếu khác để chúng ta thấy là đây là Thiên Phong Banh thì những cái cổ phiếu sau khi nó có nhịp hồi gọi là bùng nổ kéo đà thì chúng ta có thể đạt được 20 25 ở đây tức là về cơ bản thế thì một số cổ phiếu không đạt thì sao đấy một số cổ phiếu không đạt thì sao thì thường các cổ phiếu không đạt ví dụ như này nếu cổ phiếu này nó lên đến đây ạ chúng ta sẽ thấy là nếu là sự cổ phiếu lên đây thì đa phần cổ phiếu sẽ hình thành một cái mô hình vai đầu vai đóng đạt nhá nó sẽ hình thành mô hình vai đầu vai và trước khi nó có thể tăng tiếp ạ thì nên chúng ta thấy là mua bùng nổ theo đà nhưng sẽ có những cổ phiếu sẽ không đạt và nó cần tích lũy đi đi ngang và trước khi hình thành vai đầu vai MBB cũng tương tự như vậy ở đây chúng ta thấy là những cái cổ phiếu bị giảm rất là sâu bị bán tháo như này thì những cái nhịp hồi như này thường là nó sẽ không tăng được mạnh ngay và bao giờ nó sẽ có quá trình hồi đến vùng này và nó sẽ hình thành mẫu hình vai đầu vai đấy các bạn nhìn này một cổ phiếu khối lượng giảm mạnh như này thì nó không lên được ngay đâu ạ mà nó hình thành mẫu hình vai đầu vai trước khi nếu nó tăng thì tăng tiếp nên không phải là cổ phiếu bùng nổ theo đà nó đều cho chúng ta lợi nhuận mà nó cần phải gì ạ cần phải tích lũy thêm một thời gian trước khi lên nên ở đây ờ, để cho các bạn biết rằng là đây là những kịch bản Dũng đưa ra những cái tín hiệu tích cực thôi ạ nếu thời thời gian cho phép nha thời gian cho phép thì Dũng sẽ có nhé thì Dũng sẽ phân tích trực tiếp để cho chúng ta nhìn thấy cái điều này đúng không ạ các bạn theo dõi kênh của Dũng đúng không ạ các bạn nhớ theo dõi kênh bạn nào chưa đăng ký kênh thì đăng ký ngay Dũng sẽ phân tích để cho chúng ta biết rằng là lần đầu tiên trên thị trường nếu bùng nổ theo đà các bạn nhìn thấy và phân tích một cách khách quan nhất tại vì chúng ta cần phải nhìn thị trường bùng nổ cổ phiếu nào dẫn đầu cổ phiếu nào không dẫn đầu cổ phiếu nào tốt cổ phiếu nào không tốt thì lúc này Dũng phân tích còn nếu mà Dũng chưa phân tích thì chứng tỏ là nó chưa bùng nổ theo đà nó chưa bùng nổ theo đà các bạn mua vào thì đấy là lỗi các bạn vậy và đồng ý không ạ đấy thì được cái câu chuyện này các bạn theo dõi kênh của Dũng tại vì lần này Dũng cũng muốn cho các bạn thấy những cái điều này nó vi diệu như nào à, chúng ta cũng thấy là một vài cổ phiếu như là à, HPG tin xấu thì nó cũng ra rất là sâu rồi đây là HPG này thông tin xấu được ra rất là sâu rồi ạ đang test lại đáy thôi nếu lần này test lại đáy mà ngày mai bùng nổ theo đà đây test lại đáy này test lại biên độ lớn tức là đã có dòng tiền tức là khi nó test biên độ lớn biên độ lớn tức là khối lượng lớn à, test cái biên độ nhỏ nhưng khối lượng lớn chứng tỏ là đã có dòng tiền và nếu nó hồi phục thì các bạn có thể mua nhưng đến cái vùng là 23 này bán ra gấp nhá nhớ là 23 bán ra gấp hoặc là PVD PVD PVD thì cổ phiếu này nó đang biến động lớn biến động lớn tức là nó không lên được sao đây chúng ta nhìn nhá những cổ phiếu mà nó biến động lớn này thì có thể bùng nổ theo đà nó chỉ lên được tí này thôi sau đó nó cứ tích lũy mà chúng nó mất thời gian mất rất nhiều thời gian thế thì à, có bùng nổ leo dài hay không thì Dũng đang đưa ra kịch bản nếu nó xảy ra để cho các bạn về các bạn lọc cổ phiếu xem trước được không lọc cổ phiếu để các bạn xem trước còn bây giờ Dũng đang dự đoán thôi tức là nếu nó đang có cái tín hiệu test cung nhá nó có tín hiệu test cung thì Dũng dự đoán như vậy còn nếu trong trường hợp đây là điều kiện cần và đây chúng ta thấy một cái cổ phiếu như này thì ngày mai đây Dũng đã có kịch bản này đây nó đang lên này nó test lại này thì ngày mai nó hồi bạn mua được mua nhưng nó đến vùng này rồi 24 này phải bán đấy nha 24 để bán ra không có nhiều cơ hội cho chúng ta đâu ok Ê, thì uh, bây giờ Dũng phải vào lớp rồi thì <clears throat> mong rằng các bạn sẽ gì ạ sẽ nhận được là uh, cái cái thông tin vào thời gian tới thì uh, một số bạn có hỏi rằng là cái lớp đó là hành trình hành trình trở thành nhà đầu tư siêu hạng á uh, Dũng thời gian tới là tiếp tục trong tuần sau tuần sau nhé tuần sau là Dũng bắt đầu lại tiếp tục cái khóa đào tạo hành trình trở thành nhà đầu tư siêu hạng thì bạn nào quan tâm nếu bạn nào quan tâm nhá quan tâm thì ờ, đăng ký vào đường link ở dưới cái Facebook à cái YouTube này Dũng sẽ bảo các bạn gửi cái đường link để các bạn đăng ký thì uh, Dũng sẽ lên kế hoạch để các bạn uh, tham gia chương trình này có thể là cuối tuần sau hoặc là như nào đó nhưng về cơ bản đây là cái khóa học để giúp cho bạn có tư duy đúng đấy ở trong khóa học này thì Dũng nói trước là uh, Dũng cũng có những chương trình có những khóa học trong đó nên các bạn vào thì các bạn cũng thấy là Dũng có những chương trình đào tạo ở phần cuối chương trình nếu các bạn thấy là cuối chương trình là các bạn thấy là à, à, quan tâm thì các bạn ở lại còn không quan tâm thì các bạn có thể rời nhóm nhưng về cơ bản thì Dũng mong rằng là à, các bạn hãy gì ạ, theo dõi để các bạn có tư duy đúng có chiến lược đúng trước khi các bạn đỡ trở thành nhà đầu tư thành công một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn à, và hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai và hãy gì ạ để lại các thông tin các bạn để lại thông tin ở dưới ô chat ở dưới để giúp biết rằng các bạn đang mong muốn điều gì đang có cái gì thì nếu ngày mai khi mà khoảng nếu mà Dũng phân tích xem nào đấy thì phân tích thì có thể trong khoảng thời gian uh, sớm hơn để cho các bạn nắm rõ được uh, cái việc và thị trường nó sẽ biến động như thế nào đúng không tức là cái nếu thị trường mà đạt được bùng nổ theo nào thì ngày mai Dũng có một cái chương trình cốt với một số các bạn trong cái nhóm cốt và Dũng sẽ update cái cái cốt như vậy để các bạn hiểu rõ rằng là à chúng ta có thể dự đoán được mọi thứ nếu chúng ta nắm rõ được gì ạ nắm rõ được cái chu kỳ nắm rõ được dòng tiền và chúng ta đầu tư một cách an toàn thế thì khi mà bùng nổ theo đà thì thị trường nó nổ rất là mạnh nên thực ra chúng ta đầu tư nó rất an toàn cực kỳ an toàn còn ngược lại nếu chúng ta mua vào gì ạ những thời điểm nó không chính xác thì việc mà mất tiền nó là đương nhiên rồi ok xin cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại chúng ta vào ngày mai ở ờ, trước khi kết thúc chương trình của hôm nay thì uh, hôm nay là 20 tháng 10 thì xin gửi lời chúc các chị các uh, em các mẹ lời chúc sức khỏe bình an hạnh phúc và đặc biệt là đầu tư thành công từ giờ đến cuối năm xin cảm ơn rất nhiều